nhạc giờ này lại tắt phố thức cùng lên đường hiu hắt có chút mưa bay qua mi mắt rồi thì ai đưa em về đêm nay giờ này còn trên phố có mấy đôi thì thầm nhỏ to tiêu tít và chạy về đâu đó rồi thì ai đưa em về đêm nay tim em đau như rồi chân em đã ngồi rồi đông cung đã về rồi em vẫn một mình thế thôi đêm nay sẽ thật dài Let me take you home, baby take you home mình làm việc from 9 to 5 Tăng cả thật mỏi mình em biết về cùng ai Đường về tuyệt nhiên là không khó Nhưng mà có lẽ sự cố đơn sẽ khiến đôi chân em mỏi đó uh, Em đi đâu xa lên anh đưa về nhà Đừng về một mình vì đường nhiều người quá Không đi quá vội Anh đây sẽ đợi vì dừng bao nhiêu lần đèn đỏ Chỉ khiến anh vui thôi Tim em đau rồi Chân em đã mỏi rồi Đôi cũng đã về rồi Em vẫn một mình thế thôi Đêm nay sẽ thật dài Em cũng đã mệt nhoài Sương rơi đêm lạnh đầy Vậy thì ai đưa em về đêm nay Take me back, back.